Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Tin nóng, khuyến mại Dumex tương lai vàng đã đến. Cực kỳ hấp dẫn. Bé nặng bao nhiêu ký? Trúng ngay bấy nhiêu ký vàng. Tìm muốn vàng để trúng ngay vàng. Hãy mua ngay Dumex hôm nay.